ấy thì hiện tại thì chỉ có tham quan thôi ừ. khoảng ờ, đầu quý 3 thì ờ, bên nhà hàng Ngọc Sương họ sẽ set up lại cái nhà hàng này và sẽ cho vận hành để cho ờ, một cái mở một cái nhà hàng cà phê á thì để cho ví dụ như cư dân ở đây khi mà nhận nhà hoặc là để cho các các khách hàng mà tham quan dự án có thể sử dụng được rồi có một cái điều đặc biệt ở đây là tại sao gọi là ánh Nguyệt nói là biệt thự biển nhưng mà là, là view hồ vậy là hồ ở đây là hồ nước mặn hay là hồ nước ngọt à ở đây là có một cái con sông á anh một cái con sông này nó kéo dài ra sát tới, biển luôn à, dạ một cái con sông nó kéo dài tới ờ, bên Phan Thiết uh, Bình Thuận luôn á ừ. tức là tới Bình Thuận luôn thì cái con sông này nó nó nó sẽ không có đổ trực diện ra biển nên là nó sẽ không có làm bị ô nhiễm cái môi trường ở đây đây là con sông tự hoàn toàn là tự nhiên, tự nhiên luôn không? dạ thì uh, sau này chủ đầu tư sẽ có uh, uh, giống như là sẽ cải tạo cải tạo để um, có thể là mình sẽ chèo thuyền cây giác ở những cái khu vực ở bên trong uh, ở đây rất đặc biệt phải không dạ. à, trong khi một cái biệt thự biển nhưng mà lại có con sông và có những cái dòng nước ngọt đi len lỏi bên trong dự án mà rất là cận kề dự án dạ. à, nó tạo nên có một những cái biệt thự gọi là vừa gọi là view hồ mà view biển luôn nếu mà những khách hàng mà sở hữu ra những cái căn hai mặt tiền mà một view là trực diện biển một view là trực diện hồ à, trực diện của sông phải không dạ. rất là đẹp à, những cái sản phẩm ở đây thì à, rất là đa dạng thì à, Ánh Nguyệt có thể là review cho mọi người nắm sơ qua cái mức giá của một vài cái sản phẩm. Nhà, dạ hiện tại á, thì à, hiện tại thì chúng ta còn cái căn à, khu à, khu C nè đây đây là cái à, mình mình tính theo cái à, mình cái à, mình mình sẽ ra giới, giới thiệu cho mọi người trước là cái shop villa này à, với là cái diện tích là 250 trăm năm mươi mét vuông à, mặt tiền là đường ven biển là cái cung đường là trải dài từ à, là bà rịa ừ, từ hướng bà rịa lên tới à, hướng bình thuận phải không dạ. à, và À, hiện tại cái mặt này thì à, với chủ đầu tư sẽ thiết kế à, là khoảng vẫn là một trệt hai lầu và cái giá hiện tại đang chủ đầu tư đang bán ra nó rơi vào tầm khoảng từ 21 đến 23 tỷ. Dạ đúng dạ. rồi anh. À, còn bên trong là những cái bắc villa. Dạ. Bắc villa ở đây thì à, bắc villa này thì diện tích khoảng là 10 nhân 25 là những canh thường ha còn những cái canh mà à, gốc thì sẽ rơi vào 10 hay 10 25 là 250 còn những canh thường thì sẽ diện tích sẽ tầm khoảng là 2 3 300 350 đến 400 tùy những cái căn, căn gốc là những căn gốc này ha. Yeah. Dạ. Thì cái giá những căn thường hiện tại thì sẽ rơi vào tầm khoảng từ là 16 đến à, là 18 tỷ còn những căn thường thì khoảng là từ là à, những căn gốc à, mà chủ đầu tư đang bán ra thì tầm khoảng là 19 đến 22 à, tỷ yeah. Dạ. rồi à, còn ra là một số cái Premier ha là những cái à, biệt thự à, chút xíu là mình sẽ trải nghiệm là thực tế là những cái căn này là đã xây dựng hết rồi thì anh Ngọc à, nói sơ qua về cái pháp lý cho mọi người nắm rõ được cái pháp lý của cái khu này riêng ờ, riêng cái khu vực hồ tràm Bình Châu luôn ha thì cái dự án này là có pháp lý chuẩn chỉnh nhất hiện tại là đã ờ, các cái căn ừ, tức là ở cái khu A này có 169 căn biệt thự thì hiện tại nó đã có 169 sổ hồng từng căn rồi thì ví dụ như nếu mà khách hàng những cái khu phân khu ờ, E và F này nè hiện tại là đã xây xong rồi thì bây giờ nếu mà khách hàng vô 95% mà để nhận nhà luôn thì là chủ đầu tư có thể là ừ, giống như là chúng ta có sổ sẵn luôn để hoàn công nữa là có cái cái sổ hồng luôn nhận nhà và nhận, nhận sổ nhà ngay, và nhận nhận sổ ngay dạ rồi à, chính sách thì à, à, nói đến giá cả à, thì tuyệt vời rồi còn nó nói đến những căn biệt thự thiết kế rất là tinh tế và rất đặc biệt thì anh Ngọc có thể nói sơ qua về cái hình thức à, gọi là thanh toán những cái chính sách cho khách hàng mà à, mua và vay trong thời điểm này à nếu mà khách hàng à, thanh toán à, thanh toán chuẩn á, thì à, mà không vay á thì sẽ được chiết khấu là 7% còn nếu mà ví dụ như khách hàng mà thanh toán uh, 50% thanh toán nhanh 50% thì sẽ được chiết khấu 3% nếu mà khách hàng thanh toán nhanh uh, 70% sẽ chiết khấu được 5% và nếu mà thanh toán nhanh với 95% á, thì sẽ chiết khấu lên đến 9% luôn anh wow. tức là khi mà chúng ta khi mà khách hàng mà mua mà mà muốn nhận nhà ngay mà nhận cái chiết khấu luôn á thì à, sẽ là tối đa tận dụng được là 16% nếu mà chiết khấu và với cái giá hiện tại của cái khu C này còn một số căn này á, là cái giá khoảng 17 tỷ 9 trở lên và chiết khấu nếu mà tối đa là được 16% ờ, á. Dạ. Vâng rồi còn có hình thức mà gọi là vay mua đó dạ. thì ngân hàng nào là ngân hàng sẽ hỗ trợ và sẽ hỗ trợ tối đa bao nhiêu phần trăm à hiện tại á, riêng cái dự án à, Laguna Bình Châu á, pháp lý rất là chuẩn chỉnh nên á, là có hai ngân hàng lớn hỗ trợ đó là một là ngân hàng Nam Á thì cho vay lên đến là 85% đến 85 phần trăm dạ, vốn tự có của người mua chỉ cần 15 phần trăm dạ. là có thể sở hữu một căn biệt thự biển dạ đúng rồi okay. à, ngoài ra thì ờ, ngân hàng Vietcombank á thì cho vay lên đến 70 phần trăm thì ừ. để mà ngân hàng Vietcombank cho vay á thì đa phần á, là phải pháp lý chuẩn chỉnh và chủ đầu tư gọi là uy tín và an toàn á, thì thì chủ ờ, thì bên ngân hàng nó mới cho vay thì riêng cái ngân hàng này cho vay ở cái dự án này tới 7 70% à, luôn và ân hạn tức là ân hạn nợ gốc trong vòng trong vòng 2 năm Dạ, yeah. Dạ. nó nói như vậy là có nghĩa là khách hàng à, chỉ tốn khoảng 15% để ký hợp đồng mua bán và ngân hàng khách hàng sẽ trong vòng 2 năm khách hàng không phải đóng một vấn một à, một lãi hay là gốc gì hết. Yeah. Dạ. Và sau 2 năm sau thì khách hàng mới thanh toán tiếp. Yeah. Dạ. À, rất là nhẹ phải không? Yeah. Gần như là được ân hạn lãi lãi gốc trong vòng 2 năm. Dạ. Yeah còn nếu mà ví dụ như khách hàng thanh toán chững á, thì khách hàng sẽ thanh toán trong vòng 2 năm nhưng mà riêng cái khu này là sẽ nhận nhà trong vòng một năm hoặc là nhận nhà sớm hơn cái nào đến trước thì mình sử dụng trước không Ngọc? dạ đúng rồi dạ. thì tức là khách hàng nhận nhà thì chỉ trong vòng một năm thôi nhưng mà thanh toán giãn cho tới 2 năm à đó cái đó là cái điều mà có có rất là nhiều khách hàng họ chốt mua trong cái thời điểm này là với cái ờ, cái cái chính sách đó của chủ đầu tư á